xin chào tất cả các bạn trong Linh đây Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với cả các bạn về chiếc xe 2 tấn của Newly ờ, Đây là chiếc xe có phanh và đây là chiếc xe không phanh Còn cụ thể xe như thế nào các bạn cùng mình xem xe nhé và xe của Newly thì sẽ được uh, hơn với cả các dòng xe khác bởi uh, sự khung thép chắc chắn màu đỏ cam uh, đặc trưng của xe Newly phần phía trên này chính là mặt bảo vệ xe Phần uh, ờ, phía dưới thì sẽ gồm bánh xe Bánh xe ở phần phía trên này thì nó sẽ khác với cả các dòng xe khác Các bạn có nhìn thấy tại hai chiếc bánh bằng ni lông để cho cái việc nâng lên hạ xuống của bạn nó sẽ uh, nhanh hơn và sẽ cụ thể hơn xe thì phù hợp với rất nhiều những cái công việc khác nhau như uh, nâng chậu cảnh nâng hàng hóa và các bạn có thể dịch và qua phía bên này thì đây là chiều cao mà chiều dịch khi mà các bạn đã dịch hết và mình có thể uh, uh, dịch chuyển cái khung càng này bằng tay hoàn toàn bình thường một điểm khác biệt của xe Newly đấy là xe được sơn bằng lớp sơn tĩnh điện uh, với trục thủy lực dày chắc chắn các bạn có thể xem này so với cả tay của mình thì uh, ờ, trục thủy lực nó to hơn so với gà các đơn vị khác ngoài ra thì ừ. <laughs> chiếc xe cũng sẽ rất là chắc chắn phần phía trên thì sẽ là tem của xe chiếc xe hai tấn một m sáu này thì sẽ có để hiển thị đầy đủ những cái thông số về vào uh, đảm hàng hóa phần phía dưới thì sẽ là về thông số của xe tất cả những này đều là hàng nhập khẩu của Trung Quốc nên là sẽ có ghi chữ của Trung Quốc nha các bạn uh, mình có thể đọc qua cho các bạn biết là tên là chiếc xe 2 ờ, tấn nhân 1m6 cả 580 nhưng 900 810 và nó cũng sẽ có COCQ uh, ờ, đi kèm theo xe cũng như là đăng kiểm của xe hoàn toàn đầy đủ phần phía bên này chính là sơ đồ tải trọng nâng khi mà các bạn nâng hàng hóa lên cao thì uh, tải trọng nâng nó sẽ bị đạp xuống và các bạn có thể xem đây có thể uh, sử dụng xe một cách tốt nhất nhé phía đứng phía bên này của mình chính là chiếc xe 2 ờ, tấn 1 m sáu có phanh Như các bạn có thể nhìn thấy ngay từ đầu là về khung càng xe thì nhìn trước khung ở phía bên xe có phanh này sẽ dày và nhìn trông nó sẽ tinh tế hơn một chút so với cả dòng xe không có phanh về chi phí của xe này thì sẽ giá thì sẽ cao hơn so với cả bên kia tầm khoảng 1 ờ, triệu cho đến 2 triệu à, các bạn có thể liên hệ với mình qua số điện thoại 0868 501 195 để có thể uh, uh, mình có thể hỗ trợ các bạn nhé phía bên này thì cũng giống như là phía xe kia thì cũng sẽ có hồ sơ tải trọng xe uh, mặt uh, lưới bảo vệ tuy nhiên là phần phía bên này thì các bạn có thể nhìn thấy ngay cả việc trước ốc vít vào trong xe để có thể bảo vệ hàng hóa nó cũng sẽ khác với cả dòng không có phanh đây các bạn đây là chiếc xe không có phanh nha các bạn đó xe này thì được sử dụng à, và ứng dụng được rất là nhiều nơi ờ, và giá tiền của nó tuy hơi cao một chút xíu nhưng mà cũng được mọi người um, sử dụng và biết đến rất là nhiều các bạn nếu như mà đạp xe thì cũng có thể đạp giống như tất cả các hàng tay cơ khác thì các bạn có thể đạp ở phần phía dưới này cả hai xe đều như vậy tuy nhiên là ngay phần phía dưới chân của bánh xe thì uh, bánh xe uh, có phanh cũng sẽ dày và chắc chắn có điểm tì có lực ma sát nhiều hơn xe không có phanh đây mình sẽ đạp lên cho các bạn xem mỗi lần đạp này thì trung bình thì nó sẽ lên được khoảng tầm 2 cm phần phía dịch càng thì các bạn cũng có thể đẩy dịch càng vào phía bên trong này bằng tay hoàn toàn đơn giản bình thường nha các bạn và hiện tại thì mình đang cầm điện thoại nên là mình sẽ không ờ, đạp vào tuy nhiên là chiếc xe này thì cũng được rất là nhiều chủ xưởng cũng như là về công việc ở những cái khu công trình lớn những cái nơi mà cần độ chính xác cũng như là làm việc lâu dài trong thời gian lớn thì sẽ dùng sử dụng cái này bên mình thì uh, gửi hàng này rất nhiều đến các khu như là Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Hưng Yên, Bắc Giang, Bắc Ninh và khi mà đến chiều cao của các bạn uh, nhất định rồi thì các bạn có thể dùng van van xả thay vì van xoắn như bên này để hạ hàng đây phía bên uh, xe không phanh thì sẽ hạ hàng bằng nút bạn thì phía bên này của mình thì sẽ bằng cách bóp các bạn có thể kéo xe và bóp xe để chiếc xe có thể rơi xuống đúng như ý của các bạn ngoài ra thì dòng xe không phanh sẽ khác với cả dòng xe có phanh ở một điểm đấy chính là phanh tất nhiên rồi phanh phanh chân phanh chân của các bạn thì các bạn có thể gạt vào đây khi mà các bạn muốn ờ, cố định hàng hóa việc cố định phanh này thì sẽ giúp cho các bạn trong cái quá trình mà làm việc được uh, thuận tiện và khi mà các bạn cần lên dốc hoặc là nếu như mà cho xe lên xe tải và cần cái độ di chuyển thì phanh cũng sẽ giúp cho các bạn rất nhiều trong công việc ngoài ra thì uh, hai dòng xe này bánh xe đều là bánh xe PU bọc lõi thép chiếc xe bằng bánh xe PU bọc lõi thép thì sẽ giúp cho các bạn về việc là uh, nâng hạ hàng được uh, di chuyển được mượt mà cũng như là êm ái hơn hiện tại thì uh, ờ, video của mình đây là kết thúc rồi Ờ, ngoài dòng xe mini uh, ờ, tay cao ra thì uh, trong kho của mình có rất nhiều những xe khác của mini nếu như các bạn có nhu cầu sử dụng về hàng hóa cũng như là uh, cần biết thêm về thông số thì liên hệ với cả mình qua số điện thoại 0868 501 195 hoặc truy cập vào website xe nâng nhật org vn để mình có thể hỗ trợ các bạn tốt nhất nhé. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.